tay chúa chưa tạo dựng nên ngài chưa tác sinh nên vũ trụ bao la và địa cầu chưa có chúa hằng hữu toàn năng từ muôn thua muôn đời ngài là thiên chúa uy quyền khi ngài phán truyền chúa khiến con người về đất về bụi cát đi hỡi con người dương gian thực ngàn năm với chúa có là đáng gì đâu tựa trong canh đêm tàn tựa một ngày thoáng qua rồi dạy chúng con biết đêm tháng ngày mình sống hầu tâm trí con luôn luôn được ôn ngoan xin dành lòng thương xót những tôi tớ ngày đây xin chúa thương trở lại ngài còn đợi đến bao giờ sớm mai cho chúng con được đầy nó tình chúa yêu để mỗi ngày hoàn ca ước gì đoàn tôi tơ thấy được những kỳ không và cho con đường tưởng ngài hiền vinh mãi muôn đời Bài trích sách công vụ tông